lý thuyết đầu tiên đó là về quỹ tích cung chứa góc. Vâng, thế quỹ tích cung chứa góc là như thế nào? Cô cho mình cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Với một đoạn thẳng AB, một đoạn thẳng AB và góc alpha với điều kiện là alpha lớn hơn 0 độ và bé hơn 180 độ. Thì ở đây là cho trước đúng không nhỉ? Thì quỹ tích điểm M, quỹ tích điểm M thỏa mãn rằng là góc AMB bằng alpha với điểm A và điểm B cố định và điểm M là một điểm di động. Sao cho góc AMB bằng alpha và góc alpha là góc không đổi. Thì lúc này là quỹ tích các điểm M thỏa mãn điều kiện đó là hai cung chứa góc alpha, hai cung chứa góc alpha dựng trên đường thẳng A à dựng trên đoạn thẳng AB với đoạn thẳng AB này. Thì góc AMB AMB bằng alpha không đổi. Được chưa? Thế thì cái điểm M, điểm A và điểm B cố định. Vậy điểm M của mình sẽ chuyển động ở đâu? Nó nằm trên hai cung, đúng không ạ? Hai cung chứa góc alpha và dựng trên đoạn A AB. Hai cung này nó rất là đặc biệt, nó đối xứng nhau qua đoạn A AB. Đó. Được chưa nhỉ? Đối xứng nhau qua AB.